kiến tạo những dự án bứt phá thế giới, vững xây nghìn công trình bền bỉ vượt thời gian. Stroman mang tiềm lực mạnh mẽ nâng bước nền xây dựng Việt vươn xa với ống nhựa và phụ kiện UPVC, PBR và HDPE được sản xuất 100% theo công nghệ Đức, quốc gia dẫn đầu thế giới về ngành sản xuất ống nhựa và phụ kiện. Hàng trăm dự án khắp toàn quốc cùng Stroman tạo nên giá trị mới, Dự án khu công nghiệp Tân Á Đại Thành Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 Dự án Centum Wells Complex Dự án nước sạch tập trung khu công nghiệp Yên Phong Dự án khách sạn Allocate Mang chất lượng nước xây dựng công trình Việt Mang những giá trị tốt đẹp cho đất nước phồn vinh Stroman đẳng cấp Đức sức sống mới